Có rồi, đây, ma sói rồi Anh chơi gì trộm Thế... Đây đây, hai đứa này này Thế nào, ai Bỏ ra đi Ui, hai sói Còn chơi gì trộm Xong Đó Cảm tất các bạn nhá Hôm nay ờ. Ờ, thấy tụi nhỏ nó chơi cái trò ờ, bài ma sói ma siếc gì Này xem là nó chơi kiểu gì ừ. Tôi chưa chơi cái trò này bao giờ Đâu xem nào ma sói đâu Đâu à? Không có Ai, ai, ai là ma sói Không có sói tiết chi này Tiết chi Cái này cái bài này có, có rất nhiều nhiều lá Càng đông người chơi càng vui đúng không dạ. rồi, đây là đang uh, 2, 4, 6 người 6 người nhưng anh Thái là quản trò ấy là Anh, anh, anh Thái là quản trò à? à. thái là quản trò à? à, thái đi gọi là xem bài của mọi người để xem là ai ai là ma sói đúng không có có có dân làng ui con xin con xin rui bảo vệ bảo vệ công công an gì thì có cảnh sát trưởng cảnh sát trưởng thái quản trò à thái quản trò mà không có ma sói thì làm sao biết ờ, ma sói không có ma sói thì chia lại bao nhiêu bao nhiêu chia hết bài ấy hả chưa một con chia hết được một người dân làng trong ma sói chưa chưa hết thì mình mới ra được ma sói à đâu xem chia chưa cũng được mà Cả Thái cùng chơi chứ không cần quản cho à. à Ủa con này là con gì? Ôi, rồi. Con này con gì? Rồi. Cái có ma sói này rồi Huân, Huân, Huân nó đang ờ, ma sói ra rồi Có rồi Có rồi, đây ma sói rồi Thế, thế nào ai? Bỏ ra đi. Ui, hai sói. Còn chị nhìn ờ, cho. Hai sói đâu, đâu sói đâu. Đó sói nhưng mà à, sói. À, em mà chẳng biết con này là con gì cơ con thế là để bài thì kiểu này đúng không Ôi, thế là đoán này là gì không kiểu như là nếu gọi đến ai thì dậy xong, xong rồi <laughs> sói thì giết người ừ. xong rồi gọi đến bảo vệ thì bảo vệ bảo vệ ai đấy hoặc bảo vệ chính mình phù thủy một mình cứu ừ. một mình chết à. Ê. cứu đúng người thế này Ê, khó khó khó biết nhỉ khó chơi nhỉ Ôi. Đấy, quả là lại có ma sói thì cấm nó nhìn cấm được cho hai nhìn <laughs> thái ơi bây giờ thái rồi có tên xuống rồi ma sói lại có ma sói à nhá nhìn trộm chết đây không được nhìn trộm à. chết rồi chết chết chết chỉ thôi chỉ thôi chỉ thôi trở lại chỉ thôi chỉ chỉ sai người là cũng bị thua đó vâng, không phải ừ. lại chỉ chỉ thôi lộ sói ví dụ nhá ừ. quân quân quân ờ, ờ, bị ờ, sói nhá sói đi quân chỉ ừ. tiếc thì ấy thôi trò này thú vị đấy nhờ hai ơi đấy nhưng mà thái không không được nhắc nhá phải để tự nhiên cơ thái chơi toàn nhắc thôi thái chơi đẻo Thái chế liệu rồi Có chế liệu đâu Nào không, xuống Không được nói, không, không được nói à. Ôi ôi, đi Ô con đi lại em đây Nó không Em tới rồi Ui, lại lỗi rồi lại lỗi rồi Thôi, đừng có bất ngờ mình là xoay á Kể Sao lại, sao lại thế Nếu mà ai, ai, ai không biết ngờ xoay thì đừng Ai ngồi dậy Đừng có ngồi dậy không phải sói thì không được ngồi dậy đúng không anh kiệt bất ngờ quá nên là ừ. <laughs> đúng cái đấy không sao. chơi được khoa chơi được nào xem nào chứ còn mấy cái này mấy cái đấy thì không không biết ừ. sao thế nào không biết giống nhau mà không biết không nhưng mà không. mấy cái mấy cái này bọn con chưa chơi <laughs> ừ. không thế nào anh ơi thế nào thế nào rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi lên xuống vẫn có sói à thái cố tình có sói à, thế quả này nhiều ma sói quá vỗ vỗ đầu xem ăn ai nè ăn sai người nè chết rồi đó là chỉ đập vào người mà sao lại phải cúi xuống <laughs> cúi xuống giấu sáng, sáng rồi dậy đi sáng rồi dậy đi xem là ai mà giỏi đúng không đúng anh không anh tiên chi tiên chi à, anh tiên chi xem anh được rồi chi cho ai là rồi rồi quả là tiên chi cho anh là sói chín rồi đá bị đá đá là phải cùng chơi ấy con không đúng rồi con không con không không chỉ được tiên chi một lần thôi à, mỗi mỗi à, mỗi lần được tiên tri một lần nè à rồi đêm thứ hai đi ngủ tiếp đi ngủ ừ. ừ. vẫn chưa hiểu cái con tiên tri vẫn nửa nhá thế là thế là tiên tri chỉ... mỗi mỗi lần tiên tri chỉ được uh, phán một người thôi à, à. tưởng người phán cả hai chứ thế thế thì nộ hết bài à thế phán thì bao giờ trúng thì thôi hai tưởng phán không trúng thì tiên tri chết <laughs> chết rồi kiệt kiệt kiệt rồi hơn thế nào thái thái con này con gì đừng đừng đừng đừng. đừng nói đừng nói rồi thái thái con này con gì con này con gì con này đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu con này con này ui rồi ui rồi okay. nó nhỏ nó nhỏ lắm à, rồi quả này có thằng bị sói sói nó ăn rồi đấy rồi đấy đi Dậy để bài đấy không được cầm lên đâu gì nhá. Có ai tiên không? Không, không có ai tiên tri. Có ai tiên tri không? Đây ai kìa, ừ, nó có ai kia nữa. Đây. Phù thủy. Dân thường. Rồi. Uhm. Rồi gì nữa? Đây này. Huân, chọn chết hay sống? Cho cho một người chết hoặc cho một người sống. Chết thì là đây, sống là đây. Chết. Và ai chết? rồi rồi ai đến rồi ai nói duy rồi duy rồi hỏi cô bảo vệ bảo vệ mà chết à chết rồi đến chỗ nào chết rồi đến anh đúng không chỉ mặc định thôi đến đúng không chỗ chết đây anh chọn sống này cho ai sống cho duy sống <laughs> lộ ai cho hĩn sống thế là được uh, mặc Anh mặc định đi, mặc định chỉ ngoài cuộc huân đã bị ngoài cuộc đi ba soi cắn rồi Ôi, đi đi <laughs> con bị ma soi cắn rồi rồi cũng đi luôn huân về bố vợ chính mình thế, thế là ba người à, bị loại rồi còn dạ. những người kia là sao hai người bị lại ờ đêm là là đêm đêm ban đầu đêm. phải ấy sói chứ ban đầu gọi sói là ngồi gọi bảo vệ ừ. bảo vệ muốn bảo vệ ai đêm nay sói ơi kinh quả này sói sói bị bí ẩn ai sói ra đây rồi um, thằng ờ, này dậy dậy bảo vệ đâu cho chết đây rồi không bảo vệ ai ờ đấy có phải Chợ. bảo vệ đâu chết ai rồi <laughs> rồi sáng hôm sau con sói à, đã chết thế là dân làng thắng rồi dân làng thắng rồi chuẩn luôn nữa đấy là thế là đúng không thế là đẳng cấp thế là kết thúc một một một, một ván chuẩn đúng không thế là cuối cùng ma sói cũng bị chết đó ừ, thế thế thế là kết thúc ờ, một vòng đúng không dạ giờ sang dạ. Ờ, vòng mới và cũng dạ. Ờ, tương tự như dạ. thế Đêm. một tuần à biết rồi cái gì thắng rồi chết ui ôi chết rồi hỏng rồi à. em hỏng rồi giờ bài lên xem nào xem là bài gì chết rồi bà này bay này bay chi rồi úi rồi ơi thằng này <laughs> úi rồi thằng này thằng đâu ai mà gió đêm xuống đêm xuống úi rồi đã đêm rồi chết rồi biết ơi sói rồi dậy đi ơ sói sói rồi vẫn không được để lộ bài à. Chỉ thôi không cần nói. Rồi, ui rồi. Quả này quả này ừ, lắm ma sói lắm. Tên chi dậy? Mày tên chi ai là sói? Rồi, ngủ. Mẹ tí thôi nói. Thôi. Từ từ con này con này xích nhang con này người dân không? Có ai người dân không? chết rồi thì quán này rồi ờ, sáng hôm sau sáng hôm sau <laughs> con bị uh, thân chi đã ma sói rồi là thua còn duy ờ, nằm ngoài thua thôi không biết rồi thôi con gì ra con gì vậy con kia à? dân dân nào của mẹ không có ai bị cắn anh kia không biết tới giết dân dân nào của mẹ con à chết rồi <laughs> <laughs> tôi Thế, thế này anh Kiệt bị bị, bị bị lậu bài là thua là phải chơi lại rồi Đúng rồi, chơi lại Điều gì? Ờ, anh Kiệt phải gọi cả bảo vệ nhá Gọi chúa Phải gọi bảo vệ xem đêm tới Thái chủ trò có vẻ không không hay lắm nhỉ à. Thái đi, chơi đi Đấy Thế này như chơi bài ấy Ừ, đúng có vẻ nhưng mà khó hơn chơi bài ấy. Nào, xem nào. À. Ờ. Đấy. Thôi. Ra đây bảo Rồi, ra đây. Bảo ra đây. Ra đây. Quả này lại bị bị cắn rồi. Chết rồi. Cắn rồi. Rồi. Đấy các các, các, các bạn ờ, xem có hiểu được trò này không? Không biết là cái, cái trò bài ma sói này ờ, được thông dụng chưa? các bạn à, thấy hay thì à, tìm à, bài về mua chơi nha rủ các bạn cùng chơi rủ các bạn về cùng chơi nhá mình thấy cũng khá là thú vị trò này càng đông càng vui càng khó đoán thì càng lâu dạ, kết thúc trò chơi chỉ chỉ được chỉ thôi không được nói tên bây giờ Dạ. người người chủ trò sẽ là người ờ, à, <laughs> ờ, chưa chưa quen trò chơi nó phải ờ, học tập dần nhá vẫn chưa chưa hiểu được cho hết trò chơi nên là chưa chưa làm rõ luật đấy nên là phải chơi nhiều thì mới ra được vâng, vâng, <laughs> Đưa à. rồi, Nè. đúng Nè, hôn à. nhìn bài kìa. Rồi. Đấy. Nè, có thay gì đâu mà. Đêm xuống. Đêm xuống. Thôi giờ đi. Ôi, <laughs> ờ, thằng Tiên Thi Đấy Ai là sói? Tiên gì Không đúng là búng tay Đúng rồi, không không búng bị búng tay Không đúng bị búng tay Kiệt đang thể hiện uh, tiên tri của mình uh, <laughs> Đấy nói ra bỏ chứ Huân Huân à, Rồi Huân vẫn giữ nguyên dân mà Quên nó nhầm mồm Rồi thế là Rồi Đấy Thấy vui không Quả này còn nằm bò luôn thôi này Đấy Xem duyên con gì là quên rồi Đờ Huân Huân Huân con gì Em hỏi mắt lắm rồi Ui, hỏi mắt lắm rồi nằm bò ra đỡ đau chân đấy thấy không chỉ được chỉ được chỉ chỉ được chỉ được chỉ thôi hai người là thôi rồi nhỉ này hai người thì ở ờ, nhà tuyết ở ờ, vì là sói ờ, thì đúng ra phải có còn ờ, bảo vệ hay là dân hay là gì đấy Dân nàng thua luôn Sói thắng Rồi, thế là thế sói Thế, thế, là sói thắng thắng Thế là tuyết nó vẫn thắng Rồi cuối cùng là là bị uh, sói thắng. Như vậy trò chơi nó cũng uh, hơi logic một tí mà cũng cũng kiểu như khó khó hiểu như thế nào ấy. các bạn uh, tập chơi nhá.